야너 일부러 그랬지? 야 신과 dạ ở trên chúng ta chị quá không chị nè cái lúc mà em ở dưới Cần Thơ em ăn 왜? 우리랑 같이 죽자고 막 나와 em bữa là ổng giật em đúng không anh ngân là trời mặt nó láo nè em cua bàn chay không bàn chay bạn say quá uống đi uống đi Tại uống khi các bạn đỏ đó <laughs> 코리나 코리아 메이드 인 코리아 코리나 제가 뭐 술을 <laughs> 뭐 하는 짓이지 지금 이거? 어? 나는 알고 <laughs> 아니지만 많이 먹거나 그러진 않지만 이 친구들이 있으면은 좀 안심이 돼요 좀 재밌고 신나고 즐겁고 술 먹는 분위기가 슬프고 그런 슬퍼서 먹는 것도 있겠지만 사실 저는 기분 좋게 좀 먹고 싶거든요 그래서 이 친구들이랑 먹으면은 항상 기분 좋게 커어요 이가요 <laughs> 네, Hi 요 Không hiểu, không h cái này thiếu rồi thiếu rồi trời ờ à, em có đấu nè đấu chụp nhiễm đấu nè cái kiểu gì cái cục vậy chơi chơi chơi हमसा हमसा का बड़ी बड़ी हमसा हम्म 아, 샌디, 샌디. 음, 그러니까. 음. 아. 야, 너 일부러 그랬지? 아, 진짜 열심히 못생긴 사진들 돌리고 있습니다, 지금. 야, 야 다들 사진 잘 찍는다 야 오늘 한국 노이 노원쌤 에바 thì Eva quay lại quay lại cho nào đây trời ơi tủ tủ ngồi tủ Sao ngồi tủ Ồ một hai ba đi về anh là người hàn quốc không biết tiếng việt không hiểu muốn rõ không hiểu anh biết một hai kết thúc và không hiểu anh muốn đi về nhà không hiểu có thể của em có ngủ sáu sáu giờ rồi đúng rồi không phải ok <laughs> em sợ em sợ à chúng ta sợ ok ok ok ok ok ok chúng ta xin lỗi nhá và vô vô anh ơi ờ, à bạn trai bạn gái này là xem xem cái sao bạn gái à chúng ta là màu trắng màu trắng my um, brother and sister em gái anh trai chung không trời ơi đẹp trai quá 여기 고기 없어 너무 잘생겼다 아 không không anh muốn tem 손이야 발리킨 발리킨 막간 khi nào khi nào thì hôm mình em ngày mai ngày mai em về một miếng ờ một miếng anh về một miếng ok ok bốn giờ ngủ anh bây giờ ngủ em em chắc em đây bốn giờ ngủ không em ngày mai 10 giờ về phú mỹ không cần tâm 4시에 보내준다고 해서 도망쳐야 됩니다 나 어. 오빠 집에 간다 빠이빠이 시오 게임 아, 또 만나 어. 어 그래